mà thử dùng đây không dùng được Yakuma Tuyền nhá Đấy. với tác phẩm mang tên độ ta không độ là đó, Đấy. Mở đầu MV thì ờ, với cái phong cách rất là, là, là kiểu nhà quê kết hợp với Ờ, lửa quê và lửa lửa phố rồi nhá tuyền đưa ra hai cái phông chữ một là kết hợp giữa cổ và hiện đại này nó có tí thư pháp nhưng mà thư pháp thuần việt không bên này là phông phông phông phông chữ kiểu à, mình ý là, là, là VNI rất rõ ràng độ ra không độ nào à, mày dám cho anh em chứ mà cái đó có mệnh ảo là mạnh ăn đi là chỉ là dám cho anh em các em cái này tổng biết là gì chưa ca sĩ Khánh Vương tôi chọn cái tên này để, à, khắc Việt luôn đi ra sao lại cần phải là uh, giáp Việt uh, ma tự sửa chữ này thành chữ khắc Việt oh. à, từ từ bây giờ chim nốt cái, cái MV đầu tay của Mít Tố Tuyền này từ đoạn đoạn này là tôi tôi tôi tôi chưa hiểu cái chùa này là chùa gì nhỉ ông nào ông ông nào biết chùa này không cái chùa này là chùa gì nhỉ xem nó chậm bao giây tiếng bịt cho bố hỏa rồi trong web mày đọc hay nhờ ai đọc đấy tao biết cái người cho nó nào Phật tam trúc là Phật tích đây chùa Phật tích à đúng không chùa Phật tích à à được rồi tí là tôi tôi tôi phải tìm hiểu về cái chùa Phật tích này nhưng mà chúng ta cũng phải nghiêm túc nhìn nhận vấn đề nha đây là một cái vấn đề là tôi nói thật sự nhé không hề có một cái tí gọi nói chất là uh, ờ, lộng ngôn hay là phỉ báng hay cả nhưng ở một cái cương vị là một cái ngôi chùa như thế này có thể là do cái sự sự sự, sự buông lỏng quản lý của các cái ban, ban quản lý di tích chùa hoặc là mình có thể là là chùa nhà chùa đã làm kinh tế hoặc có thể là gì dưới các đối tượng thực hiện cái mv này một cách nó chui lùi nhá thì nó mới có hiện tượng là chứ còn tôi nghĩ là phân tích người ta không bao giờ để, để, để cái hiện tượng này nó xảy ra đâu chưa để, để, để tuyến nó vào đấy vậy thì chung là nghĩ nó cũng buồn ờ, sau một thời gian dài nhá thì ờ, ừ, uh, trong thời gian dài hoạt động trong lĩnh vực giết và mổ uh, còn mổ giết mổ cái gì thì các bạn biết đấy thì chính thức là tuyền đã, đã, đã có những cái sự tĩnh tâm lại để rồi là uh, lên chua nhá để ờ, mà mình ờ, có thể là, là, là, là tĩnh tâm mà là sám hối sám hối tiểu truyền sám hối đâu không nhỉ đấy không chờ tí Phật tích xuống này đâu nhỉ Nossa! Tôi đố không biết lúc này là thằng Tuấn đang nghĩ cái gì Hả? Tôi đố không biết là Tuyền nó đang đang đang đang đang nó đang nghĩ cái gì ở trong trong cái cảnh này Hả? Tôi đố không biết là chùa là Tuyền nó đang nghĩ cái gì bắt đầu tuyển tuyển tuyển lúc này đang rất hãnh diện từ một địch à một một đao phủ chưa tuyển thì nó nó tuổi hợi từ một đao phủ mà bây giờ bắt đầu có lên nó nó lên một cái chức gọi là, là à, nên bắt đầu lên lên một ca sĩ lấn sân sang là subit này và rồi khung khung đây là những khung hình đầu tiên trong cái thước phim là gì trong những, những thước phim gọi là um, nó có chút là chưa giờ thấy thì à, ca nhạc nó lại ca nhạc lồng vào phim nhé ví dụ như là cái chuyện mà mà nó có một bộ phim nó bắt đầu là người ta lồng bài hát vào đấy thì tôi được tham gia rồi hoặc là cái việc mà các cái ca sĩ người ta có thực hiện các cái uh, ờ, MV ca nhạc phim ca nhạc của mình thì có rồi thế nhưng mà với cái cái cái cái cái, cái, cái việc mà mà sử dụng gọi là giữ ca nhạc và chương trình thế giới động thế giới vào vào trong chương trình thế giới động động vật ấy, thì đấy là một cái điều mà thực sự là trên cương vị là một gọi là giám khảo tôi khá là bất ngờ thật sự là rất là bất ngờ trước cái cái cái cái cái, cái, cái, cái việc mà ca nhạc lại được phát trên cái nền tảng của thế giới động vật nó cũng là một cái điều khá là hay đây là sự sáng tạo tôi tôi khâm phục sự sáng tạo này nhé wow. à tuyền đấy đi mà mình quét quét này thôi có hiểu không nhưng mà lúc đéo là mắt nhưng nhất xem là, là nó có rơi cái gì không xem là phật tử ờ, ý là xem là những người vính chùa người ta có rơi gì không Diễn tiền cũng đi đi ngồi làm làm gọi quét chùa quét ra là là như vậy đó dạ mình mặt giàn đi mẹ biết là khách hàng gọi không có rơi gì cả quay ra bạn ạ tính chuyện là cầm gậy bắt cà này à. tôi, tôi, mắt nước cái trên này ý là nè đấy câu hiểu câu câu nhìn vấn đề đâu đấy, câu câu cũng nhìn rõ vấn đề này đấy quả wow, ngon đấy con này trông được phết nhỉ được hàng diễn viên này ok đấy đi mạnh áo sân sạch như này rồi mà quét nút được ba ná này hải tuần chơi nghỉ không này quý vị phật tử không thắp hương trong chùa bên này câu đối là uh, trong chùa không thắp hương mong quý vị thông cảm Đấy. tạm dịch nữa cái câu chuyện này là câu chuyện của cái, cái công chúa nào mà lại yêu một nhà sư nhỉ 功效都低。 tôi nói thật là gì là tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi cái gì đổi ra đây công chờ tôi, tôi tôi cần khoảng hai phút để, để có thể là là là, là, là còn phô giúp thì không cần luôn người là không cần phô tôi giúp nhé chỉ cần này thôi vâng um, đây có thể là nhân vật chính của chúng ta uh, và nhân vật nữ một uh, nhân vật nữ mang tính chất là đẹp mà bịt mạ Ê, sao lại thế nhỉ alo anh đang bận nhá có việc gì ấy cái gì mày đang gặp một tình huống nó éo le quá tức là bây giờ là bây giờ là mấy giờ bây giờ là 11 giờ 12 và mới đang gặp một tình huống nó kéo nhau quá vâng. xong là mày lại điện bằng phương án mày điện cho tao đúng không vâng, em giờ... thế mày nghe con mẹ à mày cái bài kéo nhau cuộc tình đi nhá không em đang muốn của Dương Ngọc Thái thì bố và trước tiên là chúng ta lên um, cân đối để chúng ta nhìn nhận lại vấn đề như này thực ra thì tôi cũng cũng trên cái phương diện là một các cái nhà gọi là phê bình học thì uh, đây chúng ta có thể là ờ, tiếp cận luôn là um, nếu xét theo góc độ và để nói rằng ấy, thì chấp nhận đây là một con SH cái SH đời 2010 vì sao lại nó lại SH bởi vì là cái rè thắng bùn này nhá để tôi tôi tôi tôi tôi tôi, tôi cho công xem luôn mẹ ông ừ. à, tải về tải về như vừa máy đúng không ừ. hoàng vâng, ninh này Đấy, câu chờ thì công công cứ chờ thì à, tôi làm nó nương hồi dai nhã đích này ảnh à, no ảnh người em đâu ở đây nhỉ à đây, à. để các thằng nó có x sai này nhá tôi nói không này à con con con, con, con, con này à? cái dè à, chấm bùn đấy nó độ lại rồi con con SH này cái dè à, chấm bùn đấy nó độ lại rồi có hiểu không nhớ cái dè à, chấm bùn này đấy cái dè chấm bùn này là là hàng độ lại rồi này nhá hàng này nó hàng dích hàng này nó gọi là hàng rắc boanh hai cái quả ống xả bô này nên là đây nó gọi là ống xả bô chứ dạ. thì cũng độ rồi mắt này. cái quả cái quả pha đèn này thì thì, thì mấy cái quả mặt nạ à, quả pha đèn này thì tí tí tí nữa tôi tôi sẽ sẽ gì cho nhưng mà để nói nhá, về cái dân chơi này à, về con con h này nếu để nói là đánh giá và giá thị trường là con này như thế là ok đấy được nói gì nói là ok mình cũng chấp nhận là ok ông nhá đi mặc áo nhìn nó nét như thế này tuyệt ơi cho bọn xin địa chỉ cái đẹp quá đẹp nếu ông nào cưới lại mà làm vợ đấy là một cái thành công lớn của cái sự nghiệp gọi là nghiện độc của mình nhá không phải em không có tội là chúng ta cũng không thể vội trong cái việc quan sát người ta được mắt này trốn dài lắm đi à, lúc lúc này lúc uh, ờ, mic trăm lúc, lúc mic trăm này thì nó cũng rẻ thôi ừ, cũng không hề đắt thế nào cả nhá nên là không có gì nào là chúng ta khá bất ngờ đây cả ông xả bô mũi đấy ừ. ông nào mà chưa biết gì về xe nhá và về, về về độ nhá thì tôi đã giới thiệu ông luôn này cái mũi ấy, là mũi là người ta từ mà đây đây nó gọi là ống xả đấy nếu ống xả hàng hàng hàng ờ, poxy của của của thằng nước ngoài nhập nguyên chiếc thì nó rất là thì thường thường là là, là, là, là người ta lại lại lại sử dụng là cái phương án là độ lại cái ống xả theo cái hàng po, po, poxy của máy đâu của em ở trong đúng anh ừ. đoán trước nếu ví dụ như là Ducati nhá thì công hiểu này thì cái độc bù nó đã mười mấy triệu rồi tức là cái cây ấy không hiểu nó khác mày nó um, ra tấm bùn thấy không chưa biết đâu không bóc vàng bồ đề trắng bút nở hoa dòng kinh còn lưu vàng chữ tôi nói công một khung hình đắt một khung hình đắt thấy chưa tôi nói công đây là một trong những cái dấu ấn một cái một trong những cái để nói rằng là gì là cái cái cái cái cái cái cái nét chấm phá một trong các cái điểm nhấn nhá của cái clip này các nhìn này đây một cái lồng này thấy áo anh ấy nhỉ đi cái vạch áo vừa áo hồng mà đúng không đúng không nó đã đây sang đồ ăn đấy nó chuyển sang áo này rồi. trông như thế này thì đây là nếu ở góc góc độ này này góc độ này thì tôi tôi tôi mới nhìn thấy rõ là đây này đấy quả bô là độ lại chứ quả bô nếu mà bô bô nguyên bản của nó không thẳng ngay đâu bô nguyên bản của nó là thường là nó, nó bị bị bị kiểu nó cong cong một tí mà nó, nó bô nguyên bản của nó là thấp kiểu nó gọi là tẹt đấy nhỉ đây nó là gì đây là một cái điểm, điểm nhấn nhá rất lớn của của của cái của của clip khung hình nó đẹp như thế này một em nó trông như thế này thế mà sau chỉ sau đến 2 giây thôi gần như là gì gần như là đạo diễn của mv đã đưa khán giả gần như là sức tỉnh trước thực tại đây sau này đến mặt mày ở tuyến đi mẹ bạch bạch tuyết và bảy chú nùn nó cũng không diễn tả hết được cái cái cái, cái sự gọi là nghịch cảnh đây là gọi là yêu trong nghịch cảnh à, tức là đấy một cô bé nó sinh như thế đẹp như thế một con SH như này sao lại độ sao lại có thể bố mày một con SH như này mà là để cuối cùng lại lại lại lại, lại, được để nào cùng với con gọi là ULM này đúng không nhỉ đi mẹ ăn đấy, đúng một trong nghịch cảnh ấy. Đó rồi đeo móng tay này mũ nem này vòng ngọc này nếu mà về độ bị bợ văn vở thì tuyên có thừa rồi ừ nếu như mà cái việc mà cái cái cái việc mà mà mà Ờ, đạo diễn đang khắc họa một cái hình tượng của Dương Minh Tuyền đấy là một cái hình tượng là một chú tiểu rất là uh, không màng thế sự mà chỉ là gì tập trung vào cái công việc cá nhân của mình đấy thì chắc lẽ rằng là uh, tức là nếu người xem sẽ, sẽ, sẽ địt mạnh tay một cái thò đây mày để đây mày ăn không được à đây là cầm đây gãy thật thì mẹ à, ta ủa người ta ăn trong nồi ngồi trong hướng đây tiên đây tôi quan đâu mà cứ phải như thế nhỉ cầm cho anh ăn thịt mẹ à con có cô có hai cái miếng xích thì tôi tôi tôi, tôi cũng tranh thủ ra à, đi mẹ gậy đây ông tám và mẹ một cái rưỡi không nếu như bạn đang lầm tưởng ấy, à, thì công thường sẽ bị lầm tưởng ở nhà là tiền ấy, là chú tiểu này ấy, là chỉ biết cắm mặt cúi đầu tập trung vào công việc công việc quét lá của mình nhưng nhầm nhá nhầm thực ra là nó bị là thoái hóa đốt xuống cổ đéo thể ngẩng mặt lên được câu hiểu tức là nó không thể ngẩng mặt lên được chứ không phải là nó thích cúi đầu nhớ chưa trong quá trình vừa rồi chúng ta đã đã đã, đã được nghiên cứu về cái um, cái cái cái cái um, khuôn mặt ở à, đây, ý là cái cái um, hình thể bên ngoài của xe đúng không thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với cái được gọi là cái hình à, cái cái cái cái lòng cốt cái trái tim của của của con xe tức là cái động cơ của nó thì theo như là các cái nhà uh, cũng khá là nhiều năm nghiên cứu về động cơ về động lực học này và về máy móc ấy, thì đây là cái cái hai cái cái cái ống cao xả và cam à, ở cái, cái tay quay trục khỉu này thì cái điểm chất trên của chất dưới ấy, thì hiện nay tôi theo tôi nghĩ rằng là gì là cái uh, từ cổ này đấy, từ điểm chất trên này xuống đáy của piston nó hơi xa hơi xa cái này thì chúng ta có thể tạm gọi là sệ nhé đấy nếu như cái từ thuật ngữ chuyên ngành ấy, thì người ta gọi là sệ câu hiểu nào người ta gọi là sệ sẽ như nào là đấy, là đấy thì nó xa như vậy nhưng mà cái khoảng cách từ điểm trên trên đến đến à, từ cách từ từ từ điểm trên điểm dưới của cái độ độ độ nhún của, của shop nhá ông câu hiểu này tức là đấy nhập đấy. thì cái cái shop này thì là nó cái biên độ dao động của nó như này là, nó khá là cái dài rồi tức là nó gọi là sệ nhạt nếu mà cô thật các bạn không kinh nghiệm thì các bạn rất có thể là bị chọn chọn nhầm chọn nhầm xe không hiểu không? vì sao vì như này không phải ai cũng có thể là hiểu được cái vấn đề là cái cái cái, cái cấu tạo của xe hay là không cũng phải ai cũng có thể là cái bề ngoài cái cái cái cái bên ngoài các bạn có thể hiểu được nhưng mà cái bên trong ấy, cái kết cấu bên trong thì nó lại phải là nhờ đến nói chung là là thợ nó tầm tầm phải tầm thợ để mới có thể là Ừ, biết được cấu bên trong của xe đây là cái giảm sóc này thì nó tối tập là công là nó để cái trên để cái dưới nó cũng hơi xa nhau mà tôi nói luôn này đây là một mv ca nhạc và đã là một mv ca nhạc thì mọi ảnh trên mv đều được phép bình luận tôi không bình luận một cá nhân tôi không bình luận một hay nói xấu một ai đây là vui vẻ ok còn nếu như các bạn mà có vấn đề trong cái vấn đề rằng là gì là tôi thế nọ tôi thế trai hay là tôi thế này thế khác vui lòng liên hệ nhá còn tôi không ý nói xấu một ai hay không chê khen một ai trong cái uh, chương trình này rất mong quý vị các bạn thông cảm và tạo điều kiện giúp chúng tôi hoàn thành chương trình một cách sớm nhất có thể được chưa vâng, xin các bạn tôi tiếp tục vào chương trình của tôi nhé đừng em Buồn Không những nàng đẹp Nàng cũng nàng đã quá đẹp rồi Mà nàng lại là Có một cái gì đấy đúng không? các bạn có nhớ cái vụ cháy rừng ở, úc nhỉ à, ở canada ở australia australia cái vụ cháy rừng ở australia nó nó là nó trên cái cái cái cái thảm họa nó là một thảm họa cháy rừng ở năm vừa rồi thì cả một thảm họa đấy người ta nổi bật cái hình ảnh một nhà không một một một một một, một chuyên gia nhá một chuyên gia Ờ, tôi nhớ không nhầm thì đó là một chuyên gia um, ở úc ạ à, cái câu trả lời đi công chờ tôi một tí thôi một chút thôi đúng không? tôi tôi chỉ xin công tầm 2 giây thôi để tôi, có thể truyền đạt ý ờ, cởi áo ờ, cứu động vật cháy rừng úc úc australia là một đúng không vâng. đây, đây, đây, đây. đây đấy các bạn nhìn nhìn thấy chưa các bạn đã nhìn thấy chưa nếu như mà đây là gì tức là người phụ nữ này người ta không đã, đã đẹp rồi không hiểu mà người ta lại còn địt lại cái hình ảnh hiện nay các bạn tôi là hình ảnh này thì các bạn đúng không đấy tức là không những người cái người phụ nữ này người ta tức là tôi đang muốn khắc họa cái hình hình ảnh cái hình ảnh uh, của của của của đây này cái việc mà đấy mà mà em mới lại cầm em mới lại lại lại lại, định lấy cái khăn em nâu cho bây giờ cầu tuyền nhưng mà nó cũng không khác gì gọi là đấy tôi chỉ nói thế vậy thôi còn công liên tưởng đến đâu và công đi sâu đâu đến việc của công nhá <laughs> không thà nó đọc là quả ý muốn nói rằng là ý tự điệp mà tổ thằng nào mà nghĩ mà nói rằng là tao đang nói tao đang ví thằng tuyền như là động vật nhá chúng mày đừng có liên tha dân bố nào ngoại đừng ăn à. anh ơi à, anh còn tiền không à, đừng em còn gì nữa đâu hả em rơi vào cái cảnh sư dãi này rồi thì còn tiết thạnh gì đâu mong thí chủ hồi tông chuyển ý nhà chùa nay đã an bài nơi cửa phật ịt mà anh có cho vay thì tôi em ra mày cái này ma màng phải bỏ quá Đấy, MV này thực hiện bởi ờ, thực được thực hiện ờ, vào cái mùa vải đúng không? Nào lúc có vải thì tức là mình được ờ, đi mẹ à, nó lau mồ hôi thì mày lại không cho nó lau trong đến khi nó đưa túi đồ cả trong cái phong bì mà nhận luôn là kiểu đéo hiểu gần đi mẹ à thế mà cứ bảo là em sống ờ, à, bạn bạn sống tình cảm lắm ừ. tình cảm lắm mà đưa cái túi đồ cái nhận ngay nhận đi à, không hề suy nghĩ không hề đắn đo cái nào luôn này đấy đúng rồi mình xin được rồi mình xin đó người ta chưa đi mà mày đã đã đã, đã nhìn xuống xem là có gì bên trong hay không câu hiểu chứ kiểu định à mày chưa đi chứ là trước các bạn đi đâu có nhìn đúng xong cái phong bì không chắc tí là sợ lắm không biết có giày không đẹp dạ, nhỉ dạ. hình như là nếu như tôi không nhầm như nhà có bài nó bán quần áo hay sao cơ công có mẹ áo chưa được một chưa được hai phút bây giờ mới có một phút năm ba giây mà mẹ áo nó, nó, nó thay mất ba bộ quần áo rồi đấy thú thật lại con gái thích chơi chim mẹ gửi thế Ôi, ờ, đề về bao nhiêu <laughs> nhặt ná vàng rơi chẳng thấy buồn nữa à, ờ, bước chân lần nữa biết là sao Ờ, chúng ta đang có gặp hình ảnh đấy là nó cũng như kiểu xúc sắc vậy kìa vâng, vâng. Chào Thí Chủ Hôm nay Thí Chủ đến chùa sớm vậy Bật pha lên thì mẹ à, hạ cái pha xuống Đây nhá, công nhìn nhá Không phải bảo tôi văn vọng tôi tôi có nặng nhá Tôi không có nặng mà này các ông này chào anh ạ à. rồi cái pha đây là đây là dương pha này hạ pha này

vô cùng nhục mắt này ấy, à, của pha này khoảng cách này là khoảng cách này hơi gần nhá đặc biệt trong mùa covid nha tuyển nhá khoảng cách này là, là hơi gần nhá đấy cú xuống là công công nhìn này công nhìn từ khung hình tới đây này à. À, thì chú... à, pha mắt là nó cứ nhìn lên mắt cứ nhìn mình vào, vào, vào địt bẹ về nó mới cái mắt cứ nhìn vào vào ngực thí, thí, thí chủ luôn sợ thật thí <laughs> chủ đến chùa sớm vậy sao thí chủ đến chùa làm gì mà sớm vậy hả đây ở góc quay này thì các bạn có thể nhìn thấy là cái dè tấm bùn này đang là đấy. cái dè tấm bùn này nó nó nó nó không hẳn nguyên bản luôn nhá nên là cái dè tăng bùn này nó không hề nguyên bản tí nào có có hiểu nào chứ nếu đã nguyên bản thì nó sẽ không có độ vinh vinh cao này nhá Đấy. Đấy, bô này, công, công nhìn cái bô chưa? Bô nó có đi nguyên bản nó khác, còn bô, bô độ nó khác nhá. Đấy, công nhìn cái bô chưa? tôi cho cái này nó xuống hết toàn bộ này nó ở trên cao quá cửa sổ này nó trên cao quá thì nó xuống dưới vất vả công việc vất vả lắm rồi đấy đấy là cho công nhìn rõ được cái vấn đề thì tôi cũng phải khá chi tiết này đấy nhá quả này công sẽ nhìn thấy được cái gì là, là cái bô này là bô nguyên bản à bô độ này góc quay này thì công có thể phân tích được luôn là là đấy như này ở đây này thì các bạn có thể nhìn thấy được luôn là cái dè thân bùn này nó là dè thân bùn độ rồi ok không chứ nguyên bản hàng nguyên bản nó khác không vất vả cho các ông được cho ông ông mãn nhã có chứ có những có quay mãn nhã được tôi cũng vậy rất anh chủ ừ, dạ xin lỗi thầy chẳng qua tôi đã quên cái thầy có bỏ được à đấy rồi kinh mỗi buổi sáng à, hôm nay tôi có mang cho thầy một chú chim thầy nuôi cho vui chứ không cảnh thanh tịnh của chùa à, cảm ơn thị chủ đã quan tâm nhà chùa nhà chùa xin đi sẽ chăm sóc chú chim này thật tốt ừ. mời chú bên cạnh đi mẹ à, vào chùa là phóng sinh như là sao lại chùa lại nuôi chim được con này dép này nó đi khác này đi mẹ một hôm nó thay ba bộ quần áo thay ba cái dép ba loại dép khác nhau tuyền là là được bắt cháo rồi đấy tuyền như này là, là ý là, là, là ngon rồi được ba cháo rồi đấy à. có công đấy Yes. Anh ơi bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu tiền này, bắt đầu bắt đầu tiền này nhá à, con con con con nhìn nhìn kỹ vào kèo này con nhìn kỹ này hôm rồi ăn ăn quen rồi nhưng bắt đầu là bạn chơi vào kèo này ờ, bắt đầu bạn vẽ này gieo mơ giác mộng này bắt đầu bạn ra của đoàn là gieo có rừng mơ giác gieo mơ giác mộng bắt đầu vẽ dự án này ở khu vực này là anh chuẩn bị là anh sẽ làm xây dựng cái này anh sẽ xây dựng cái kia giờ cái chỗ kia là anh định là xây cái tòa 12 tầng đấy em nhìn thấy chưa đó bắt đầu gieo mưa thất vọng ấy anh sẽ đưa em trở thành một ca sĩ lớn luôn trong làng giải trí Việt Nam cứ là yên tâm đi em à đấy đấy ôi dài pha mắt ạ ok ok nào đấy ừ, vàng ạ à. đừng em mọi người xa đi vì đâu chắc chắn không thể quay đầu một ngày ta theo bóng mình trở lại người ta vì sao mà ta không đâu là tôi đang tôi đang đúng là tôi đang tỏ thật mà mày chỉ cái đéo gì ở tường à mày chỉ cái gì ở đấy mấy cái gì chỉ chỉ riêng hôm nay đúng may cái thằng này hôm nay là tao tao tao đang đang tao bận tao đang đang có thích khách còn nếu không nhá đi tao phải cho thằng này chặn nữa cái kiểu mẹ à công cua bó vỉa này cơ công nhìn nhá câu nhìn nhá câu nhìn nhá này cái kiểu đi đâu nắc nắc nắc nắc nắc công nhìn nhá này đấy đấy công cua nhá đấy Tình cứu tôi làm gì? Tôi đã rất yên tâm Không phải như vậy. Anh đừng có dối lòng mình nữa. Ê. Anh hiểu anh. Đừng éo. Anh phải đứng lại. 5 triệu anh có định già em không? Anh đừng nói như thế. Chuyện gì đã qua thì hãy để nó qua. Mình bắt đầu cuộc sống mới. Nãy vẫn cứ đóng, còn gốc chưa giả được. Đi chủ về đấy, tôi không thể. Anh có thể mà. Em biết là anh đang có tình cảm với em, tại sao anh có phải giấu nỗi khổ mãi trong lòng làm gì tôi sẽ cố gắng nắm được đó thí chủ nói đúng nhưng để làm được tôi sẽ nắm được thí chủ chủ về anh rồi sẽ có một ngày anh phải tìm đến em đi xong rồi mà đấy địt mà à mày ngồi đang đang, dình xem là có khách nào đến không SH nhớ không ý là, bắt đầu là định phang quả kèo là định cũng đang ngó ngó nhưng mà xem là có nào ờ, thay xe trộm đấy bắt đầu là mua hiểm là nhất luôn đấy nhỉ yeah. biết ngay những tính nghề nghiệp chuyên ngành của bạn nào sáng rồi chưa có kèo quả kèo nào này không có tới nàng và vẫn tương tư vì ai nhưng mơ mang lên phủ vàng chùa này không thấy bóng nàng ngồi để chẳng muốn nở hoa dòng kinh còn đâu mà chứ vì ngài phủ lên mây thu hồng trần hôm nay sao quá ai có không thể dậy mày hỏi người ra đi vì đâu chắc chắn không thể quay đầu mong ngày ta theo mong trả lại người tao cả vì sao đâu ta không đủ là qua hình ảnh vừa rồi thì với những cái cảnh quay vừa rồi thì chắc cảm chúng ta đã đã, đã, đã khắc họa um, đạo diễn đã khắc họa được cái sự nhớ nhung cái cái sự chăn trở cái sự tương tư của um, tuyền thí chủ đấy um, tức là gì là khi người ngài ấy ra đi thì là tuyền đã có một cái sự nhớ thương mà tức là giữ lý trí và tình cảm đấu tranh um, não bộ con người ấy, thì đấy là lý trí và nó lại đứng ở trục thẳng đứng của con người còn uh, trái tim thì luôn luôn nằm phía bên tay trái ông hiểu đại khái là như này này tâm tuyền thì hướng về phật mà dương vật thì bất à, hướng về em ờ, có hiểu không nói đấy cho nó nhé tâm thì là hướng về phật mà dương vật thì nó là hướng về em đấy đừng xin đề đó đừng xin đề rồi tức là ý tạm dịch lúc này là tuyền nó muốn xin là ừ, ừ, xin con nô để tối quyết rồi có thể là được đi chơi cùng em ấy đấy con dép rồi thấy không chưa nô đề được cái con dép đi cũng vừa tao đi chất, chất đất đấy chứ đấy cũng vừa tao đi chất đất không giờ con dép đi

rồi tại sao tôi mà không có ấy à đại khái là tuyền nó ẩn mình ở trong trong chùa làm họ góp thế thì có khách kiểu khách khách khách bay gì nhá, bắt đầu là khách đến đến đến đến vay vay thì cuối cùng là về sau là các cái toan để tuyển nghĩ nó cay không hiểu cay nhớ lại cái thời kỳ trước đấy, đấy, đấy những khung hình uh, kỷ niệm mà giờ còn đâu ấy nhá tụ tạt tụ tạt này tụ té là địt mẹ lâu thế nhỉ kiểu kiểu kiểu vậy ờ, trước tiên là trước khi mà dừng lại cái cái cái mv này thì ta cũng nói luôn này thực ra thì cũng rất quan trọng là cái chuyện là là tao sợ cái gì ở đây nhưng đây là một tác phẩm nghệ thuật và đây là một tác phẩm nghệ thuật thứ bảy tức là gì là phim là điện ảnh đúng không thì cái chuyện mà các cái nhân vật ở ờ, tôi bình phẩm về các cái nhân vật trong cái tác phẩm điện ảnh này chứ tôi không bình phẩm về các cá nhân nên nếu như mà cái chị diễn viên chính hoặc cái anh diễn viên chính trong cái tác phẩm nghệ thuật này có ý định là gì là cay ca hoặc là cà kịa hoặc là thù hằn với tôi thì đấy là gì đấy là thể hiện một sự nhà quê nhá tức là một tác phẩm đưa ra trước công chúng thì người xem có quyền bình phẩm về tác phẩm đấy đúng không ạ thế nên là nếu như các bạn là một người diễn viên hoặc là các bạn là một người thực hiện cái nghệ thuật thì các bạn các bạn lên nên và các bạn phải phải có cái trách nhiệm cái vụ chịu đựng cái áp lực về mặt tâm lý của uh, xã hội hay nói là cái ngôn luận nhá chứ còn tôi không hề có tí có, có ý gì tôi nâng bạn nữ lên thì nó thật là gì ừ, hả nói cùng cũng hết nhỉ có có ông nào có có gì không nhỉ có ông nào có um, tôi thật việc ở đây có có ông nào có có, có cái của gì của cái, cái info info info info info tôi đang xin info của của của, của cái tác phẩm à, nữ vừa rồi nhá